Cô bé tên là Mary này siêu đáng yêu. Người cậu nhìn cô bé ngồi làm bài tập cả ngày, muốn bảo cô bé ra ngoài vui chơi. Không, cô bé phải học bài. Người cậu đi tới giành lấy quyển sách vi phân tích phân trong tay cô bé. Cô bé chuyển tay, liền cầm lấy quyển đại số tiến tính. Người cậu lại lần nữa giành lấy. Cô bé lại lấy ra quyển phương trình vi phân. Ông cậu người Mỹ này thực sự không chịu nổi nữa rồi. Dứt khoát bế cô bé rời đi. Mới 7 tuổi, một bé gái như thế này, gia đình nào mà chẳng muốn sinh lấy một đứa. Ngày đầu đi học cô giáo hỏi 3 cộng 3 bằng mấy. Các bạn nhỏ trả lời rất tích cực, còn Mary thì lại nghe mà sốt ruột. 3 cộng 3. Thật sao? Đây là thể loại trường học gì vậy? Cô giáo nghe thấy cô bé phách lối như vậy, lập tức tìm một câu của lớp 2 để thử kiểm tra cô bé. Vậy, 15 cộng 17 thì sao? 32. Ái trà chuẩn bị bài tốt đó. Cô giáo hơi kinh ngạc. Vậy thì thử câu lớp 3 xem nào. 57 cộng năm bằng bao nhiêu đây? 192. Nụ cười của cô giáo dần dần cứng lại, mà bản thân phải tính nhầm một chút mới có thể kiểm chứng được. Xem ra không dùng bài lớp 5 thì sẽ không chấn chỉnh được cô bé. Vậy thì 57. 57 nhân 135 bằng bao nhiêu nào? Cuối cùng thì Mary cũng rơi vào trầm tư, không trả lời được đâu nhỉ, cũng xem như đã trị được rồi. Cô giáo đang định giảng bài tiếp. 7 76 7695. Cô giáo bỗng chốc ngây ngốc, vội vàng lấy máy tính ra kiểm tra, hoàn toàn chính xác, mà lần này ngay cả căn bậc 2 cũng tính ra được Cô bé này không dậy nổi rồi Ngày hôm sau hiệu trưởng tới nói chuyện Mary liền khiếu nại trường học như một vị phụ huynh Cô ấy là sếp ạ à. Cô Davis là hiệu trưởng trường chúng ta Được rồi, bây giờ em muốn cô Gọi điện cho phụ huynh của em Đưa em rời khỏi nơi này Cuối cùng thì phụ huynh của Mary đã bị mời tới Kết quả các cô giáo nhìn thấy Bố cô bé thế mà lại là anh chàng đẹp trai có tiếng của Trấn Hơn nữa còn độc thân rất nhiều năm Vậy thì không thể để anh ấy chạy thoát được Cô giáo vội vàng ra gọi anh ấy lại. Bố Maria con gái anh là một thiên tài. Ngay cả số căn cũng tính nhẩm được. Thế thì sao chứ? Lúc tôi 8 tuổi tôi cũng biết tính. Cô giáo nghe thấy liền ngây tại chỗ. Lẽ nào cả nhà họ đều là thiên tài? Mở Google ra tra hộ khẩu. Quả nhiên phát hiện ra mẹ Mary là nhà toán học hàng đầu. Nhưng điều đáng tiếc là 6 năm trước mẹ cô bé đã tự sát rồi. Mà người luôn chăm sóc Mary là cậu của cô bé. Anh ấy là một giáo sư triết học. Hai ngày sau, không ngờ Mary lại là một cô bé siêu ngầu. Trên xe của trường có một cậu nhóc hư đốn bắt nạt bạn. Cô bé liền đứng ra biểu dương chính nghĩa, nhưng cậu nhóc hư đốn kia lại càng phách lối. Thế thì cậu có thể làm gì tôi chứ? Sau đó, người cậu lại bị hiệu trưởng mời tới. Nhưng hiệu trưởng không những không trừng phạt Mary, mà còn muốn đề cử cô bé vào một trường thiên tai. Thậm chí ngay cả khoản tiền học phí cách xù cũng đã giúp cô bé xử lý xong rồi. Bởi vì mấy hôm trước cô giáo đã cho cô bé làm thử trắc nghiệm. Cô bé không chỉ trong mấy phút đã làm xong, mà ngay cả toán cấp 3 cũng đạt điểm tuyệt đối. Nhưng hoàn toàn không ngờ là, người cậu thế mà lại không đồng ý, bởi anh ấy chỉ muốn Mary là một cô nhóc bình thường. Không muốn để cô bé là một thiên tài được người khác đối đãi đặc biệt. Hơn nữa nhà anh ấy đã có nhiều người từng học trường đó rồi. Nói xong anh liền rời đi, nhưng càng không ngờ tới là, cho dù người cậu không đồng ý, nhưng hiệu trưởng vẫn khăng khăng liên lạc với trường học thiên tài kia. Kết quả vừa mới liên lạc, đã gây ra chuyện lớn, bà ngoại của Mary tới, bởi vì Mary bé nhỏ này quả thực quá thông minh, 7 tuổi đã đang nghiên cứu toán học cao cấp, mà bà ngoại cô bé cũng là một nhà toán học, biết tất cả những chuyện này liền tỏ ra ân tình các kiểu. Lần đầu gặp mặt đã tặng một chiếc MacBook, Mary rất vui vẻ, mấy ngày sau, người bà ngoại tự tin của cô bé đã trực tiếp đưa cô bé tới Học viện Công nghệ Massachusetts để giải phương trình do một giáo sư toán học hàng đầu đưa ra. Mary nhìn rất lâu vẫn không giải được. Giáo sư liếc nhìn bà ngoại cô bé một cách khinh miệt. Bà ngoại cô bé nổi giận đùng đùng rời đi, Bà ấy không chịu được sự cao ngạo đó của giáo sư. Nhưng Mary lại nói, đề mà ông ấy đưa ra bị sai rồi, thiếu mất một dấu trừ. Cháu thấy ngôi trường này không tốt như bà nghĩ đâu. Trong chớp mắt bà ngoại cô bé đã kinh ngạc đến ngây người. Lại vội vàng đưa Mary quay lại giải đề, cô bé viết chẳng chỉ đầy bảng, viết hết rồi lại đổi thêm bảng khác. Vị giáo sư nhìn đến mê mẩn, quả nhiên là cô bé đã giải chính xác, thì ra từ lúc viết đề, vị giáo sư đã cố ý viết sai đề. Nhưng sao khi nãy cháu không chỉ ra vậy? Cậu cháu nói không được tùy tiện chỉ ra sai lầm của người lớn. Hết cách rồi, Mary càng ngày càng thông minh hơn. Đối với đứa trẻ có IQ cao như thế này mà nói. Sự dẫn dắt và làm bạn trong thời gian dài của người cậu. Quả thực đã có tác dụng nâng cao IQ của cô bé. Anh ấy chỉ muốn Mary trưởng thành một cách vui vẻ. Anh thường xuyên đưa cô bé đi chơi, để cô bé ca hát nhảy múa với bác gái hàng xóm. Còn cùng nhau nuôi dưỡng một chú mèo một mắt. Nhưng sáng sớm hôm đó, Mary trở về phòng lấy đồ, lại đột nhiên gặp một người, Ôi ối trời ơi! Chào buổi sáng cô Steven tương đương. Chào em. Sau đó người cậu đã tức giận, vì họ đã từng giao hẹn rằng, ngày cuối tuần Mary sẽ chỉ ở nhà bác hàng xóm. Đang lúc tức giận anh ấy lại dẫm phải mảnh Lego, vì vậy mà người cậu còn gào lên, cậu không xứng để có lấy 5 phút cuộc sống riêng tư sao? Nhưng khi Mary hỏi anh ấy, thật sự là do cháu mà cậu mất đi cuộc sống riêng tư sao? Anh ấy liền tự trách mà xin lỗi. Người cậu đương nhiên sẽ không buông bỏ đứa con gái thân yêu này. Thì ra mấy ngày nay cô giáo cũng luôn quan tâm tình hình của Mary và người cậu. Sau nhiều lần trò chuyện cô ấy mới biết, bà ngoại tới là để giành lấy cháu ngoại. Chỉ vì một mục đích, muốn bồi dưỡng để cô dê giải ra một bài toàn khó cấp thế giới. Mà người bà ngoại chuyên trị này của cô bé, đã vì thế mà luôn trói buộc mẹ của Mary. Từ nhỏ đã học trường thiên tài, lớn lên cũng không được phép yêu đương, bà ấy còn tận tay phá hủy tình đầu của mẹ cô bé. Mẹ cô bé ngày ngày chỉ có thể tập trung tinh thần để giải đề, cho đến một hôm, mẹ cô bé gần như sụp đổ thì đã gặp phải một tên cặn bã. Sau đó đã sinh ra Mary. Công việc giải đề cũng mất đi đoạn phía sau. Kết quả bà ngoại cô bé vô cùng thất vọng. Cứ như vậy mà bỏ rơi mẹ cô bé. Cuối cùng, mẹ cô bé đã tự sát trong ấm ức. Trước khi ra đi mẹ cô bé đã giao Mary cho người cậu này. Mà để cho Mary được sống một cuộc sống đơn thuần, người cậu này cũng không làm giáo sư triết học nữa. Chuyển tới chấn nhỏ này làm công nhân sửa thuyền. Người cậu và Mary cứ như vậy mà sống nương tựa vào nhau 7 năm rồi. Nhưng bây giờ Mary vẫn chưa biết, người bà ngoại mới gặp mặt lần đầu này, đã kiện quyền nuôi dưỡng tới tòa, đã 7 năm không chút quan tâm chăm sóc, nhưng vừa biết cháu ngoại là thiên tài, thì ngay lập tức xuất hiện. Hơn nữa, để có được cô bé, thậm chí còn đổi trắng thay đen để luật sư lên án người cậu. Ban đầu là do người cậu tự ý ôm Mary đi, may mà luật sư của người cậu rất cố gắng, chỉ với mấy câu nói đã hóa giải nhẹ nhàng. Nhưng tại phiên tòa thứ hai, người bà lại mời cả tên bố cặn bã cũng đã biến mất nhiều năm của cô bé tới. Để khuếch trương lợi ích, nhưng anh có từng tìm Mary không? Tôi vẫn luôn tìm kiếm nhưng không tìm thấy. Nhưng ngay cả Google anh cũng không biết dùng hả? Luật sư mở ngay máy tính tại đó để anh ta tìm kiếm. Kết quả những thông tin liên quan đến cô bé như địa chỉ hộ tịch, số điện thoại gia đình, những thú vui, sở thích, cung hoàng đạo nhóm máu, tên thú cưng, mọi thứ đều có đầy đủ. Mấy ngày sau, bà ngoại đưa cô bé thần đồng tới trước một bức tường trắng. Trên đó treo bảy khung ảnh lồng kính. Mỗi một khung ảnh ứng với một đề toán vô cùng khó. Đây chính là 7 bài toán thiên niên kỳ khó nổi tiếng. Ngoại trừ khung ảnh này có treo hình ảnh của Grisa Perelman, người đã chứng minh được giả thuyết Poincare, thì 6 khung ảnh còn lại đều trống không, mà mẹ cô bé đã sắp giải được một đề khác, phương trình Navier-Stokes. Nhưng đáng tiếc là mẹ cô bé đã mất rồi. Mary nhìn khung ảnh lồng kính nói, có lẽ có một ngày hình của cháu có thể sẽ được treo ở đây. Mà đây chính là điều mà bà ngoại cô bé mong muốn. Bà ấy muốn dẫn dắt Mary không tiếc bất cứ giá nào để thực hiện. Để giành được Mary bà cô bé đã vừa đấm vừa xoa. Mua cho cô bé đủ thứ, ở phía khác lại khởi tố con trai mình. Nhưng trong lòng Mary hiểu rất rõ, bà ngoại đối tốt với cô bé, nhưng không thích hợp để cùng chung sống, bởi vì bà ấy rất chuyên trị. Người cậu cũng đã đồng ý với Mary, cậu sẽ không để cháu theo người khác đâu. Nhưng bà ngoại đã nhanh chóng tìm người của tổ chức cộng đồng tới. Hỏi thăm tình trạng cuộc sống của cậu cháu cô bé, kết quả đã nắm được điểm yếu, Lần thứ ba ra tòa, luật sư của đối phương rất trực tiếp. Mẹ của Mary giao cô bé cho anh nuôi dưỡng, nhưng không cho phép anh nuôi dưỡng cô bé một cách nghèo nàn. Ý gì đây? Anh không có thu nhập ổn định, cũng không có lấy cái giường hẳn hoi. Thậm chí cô bé còn ngủ trên cái giường second hand rác rưởi mà anh mua. Ngay cả phòng ngủ của bản thân cũng không có. Quan trọng nhất là, cô bé đi theo anh, ngay cả bảo hiểm y tế cũng không có. Anh chắc chắn là anh có thể cho cô bé một tương lai tốt đẹp nhất sao? Người cậu cứ như thế mà bị hỏi khó nhưng anh ấy vẫn cứng rắn nói một câu. Đúng vậy, nhưng về đến nhà, một loạt những vấn đề thực tế này quả thực cũng đã lay động nội tâm anh ấy. Phiên tòa lại được lần nữa. Cuối cùng thì bà ngoại đã lên sàn rồi, trực tiếp xé nhau với phía con trai. Luật sư chỉ trích bà ngoại cô bé đã hạn chế tự do của con gái. Ngày ngày chỉ có thể giải đề, không vận động, không vui chơi, không có bạn thân, không có cuộc sống riêng tư. Thậm chí ngay cả mối tình đầu của mẹ cô bé cũng bị bà ấy quấy nhiễu. Nhưng bà ngoại cô bé lại nói, khi ấy Diane mới 17 tuổi, con bé vốn không hiểu thế nào là yêu. Mà sau đó, đối diện với các chất vấn và yêu cầu đưa ra chứng cứ của luật sư, bà ấy lại nói ra một chàng càng bá đạo. Các người vốn dĩ không hiểu con bé là ai. Diana không phải là người bình thường. Con bé là thiên tài mà cả trăm triệu người mới có một. Lẽ nào anh sẽ nói, được rồi, không cần những tài năng này nữa. Cứ để cho tên nhóc vắt mũi chưa sạch kia quyến rũ con bé đi. Trách nhiệm của tôi với con bé đã vượt xa trách nhiệm của một người mẹ. Những phát hiện vĩ đại khiến cho nhân loại tiến bộ đều là từ những thiên tài hiếm có. Không có bọn họ thì đến ngày nay con người cũng chỉ ăn lông ở lỗ. Thiên tài khác người thì cũng nên có cuộc sống khác với người thường. Một màn này đã bước con người ta ra khỏi điểm giá trị quan cao nhất của nhân loại. Quan tòa cũng bắt đầu suy xét sâu xa, nhưng cuối cùng thì lý do khiến cho sự việc thay đổi đột ngột vẫn là vấn đề điều kiện sinh hoạt của người cậu. Luật sư nhanh chóng đưa ra phương án cứu vãn, gửi Mary đến một gia đình nhận nuôi có điều kiện tốt, như vậy thì sau khi cô bé 12 tuổi vẫn có thể đón về được. Nếu không thì quyền giám hộ sẽ nhanh chóng bị bà ngoại cô bé giành mất thôi. Trong lòng người cậu đau như dao cắt, nhưng lại không thể không chấp nhận. Anh ấy tìm cho Mary một gia đình tốt bụng có điều kiện ưu việt. Nhưng Mary cực kỳ đau lòng. Đừng để cháu ở đây được không? Xin cậu đó không được. Cô bé đau khổ khóc lóc đánh vào người người cậu. Nhưng người cậu vẫn rời đi. Không phải anh ấy quá nhẫn tâm, chỉ là vì thiên tài thì cũng phải sống trong hiện thực mà lúc trước khi nhân viên điều tra nói chuyện với Mary. Mary còn nói với cô ta rằng, mặc dù có lúc cậu ấy rất đáng ghét nhưng cậu ấy thực sự rất tốt. Tại sao cháu lại nói vậy? Trước khi cháu thành thiên tài cậu ấy đã yêu thương cháu rồi. Đúng vậy, người cậu yêu quý cô bé, bởi vì cô bé là con gái thân yêu của anh ấy. Còn bà ngoại yêu thương cô bé, bởi vì cô bé là công cụ cuối cùng để giải đề. Những ngày này mặc dù người cậu có quyền thăm nom, nhưng luôn bị chặn ở ngoài cửa với đủ lý do, khi anh ấy đang cho rằng cuộc sống sẽ cứ tiếp tục trôi qua như thế, thì cô Steven đột nhiên gọi điện tới. Thế mà cô ấy lại phát hiện ra chú mèo một mắt của Mary bị người ta gửi tới trung tâm nhận nuôi rồi. Mà chú mèo này vốn nên ở cạnh Mary. Người chú thấy chuyện này không được đúng, vội vàng tới nơi nhận nuôi tìm kiếm. Kết quả chú mèo suýt chút nữa đã bị tiến hành cho ra đi một cách thanh thản. Sau khi cứu chú mèo, người cậu xông vào gia đình nhận nuôi cô bé. Quả nhiên bà ngoại đang điều khiển cô bé giải đề ở đây. Anh ấy tức giận vứt một quyển sổ ghi chép rất dày lên mặt bàn. Sau đó bảo Mary về nhà cùng anh ấy. Nhưng cô bé lại tức giận chạy ra ngoài. Người cậu đuổi theo, anh lại bị Mary đánh tới tấp. Cậu là đồ lừa đảo, từng chỉ đơn giản có hai cậu cháu mà hạnh phúc đến nhường ấy. Nhưng từ khi bà ngoại tới, vết thương gia đình nơi sâu thẳm đã bị đào lên. Mary thường xuyên khóc vì mẹ và người cậu, mà hôm đó khi người bố ra tòa, cô bé lại vì người lạ sống cùng thành phố 7 năm trời. Nhưng chưa từng tới gặp mặt cô bé một lần này mà bật khóc nức nở. Cũng hôm đó, người cậu vì muốn chữa lành vết thương cho Mary mà đưa cô bé tới bệnh viện, ngồi đợi ở trước phòng sinh. Cuối cùng họ đã chứng kiến niềm vui sướng của mỗi gia đình. Khi chào đón những đứa trẻ ra đời, anh ấy nói, khi cháu ra đời, cậu cũng vui sướng như thế đó. Người cậu dựa vào cách thức sinh động nhất này, giúp Mary tìm lại được niềm tin đối với gia đình, cảm nhận sâu sắc được phần tình yêu mà cô bé vẫn luôn có. Mà hiện tại hai cậu cháu họ lại càng không thể chia lìa. Hai cậu cháu ôm nhau thật chặt, Bà ngoại cô bé ở trong phòng nhìn thấy sổ ghi chép mới phát hiện ra. Đây là bản chứng minh hoàn chỉnh phương trình Navier Stokes của con gái bà. Nhưng bà không dám tin. Đề toán khó ngàn năm này, tại sao con gái bà chứng minh ra rồi nhưng lại không công bố? Thậm chí bà còn cho rằng đây là quỷ kế mà người cậu dùng để lừa lấy Mary. Người cậu nói, chị ấy yêu cầu sau khi chết mới công bố luận văn này. Nhưng con bé đã mất 6 năm rồi, nhưng chị ấy không nói là sau khi mình chết đi. Bà ngoại Mary không nói thêm được gì nữa. Bây giờ bà ấy chỉ có thể lựa chọn, hoặc là giữ Mary lại đợi sau khi mình chết đi luận văn mới được công bố, hoặc là buông tha cho Mary bản thân tự công bố bản luận văn này. Người cậu cứ như vậy mà đưa Mary về nhà, nhưng khi bà ngoại cô bé mở sổ ghi chép ra, mới phát hiện ra trên giấy nháp dày cộp, đâu đâu cũng là vết nước mắt của con gái bà. Người phụ nữ lạnh lùng kiên cường này, không kìm nén nổi nữa. Bà đã rơi nước mắt, nhưng để tuyên bố bản luận văn, bà ấy vẫn gọi điện thoại cho học viện, mà hiện tại Mary vẫn học ở trường thiên tài, thậm chí còn nghiên cứu vấn đề P so với NP. Đây là một trong 7 đề toán khó nhất, liên quan đến sự phát triển có tính nhảy vọt của lĩnh vực máy tính. Nhưng Mary rất vui vẻ, bởi vì cô bé không chỉ thực hiện niềm hứng thú yêu thích nơi lớp học. Sau khi tan học cô bé còn có một nhóm bạn nhỏ. Một cô giáo quan tâm cô bé, một người cậu sẽ không bao giờ chia lìa. Có lẽ giáo dục nên như vậy, không chỉ mang cho trẻ nhỏ sự tiến bộ và trưởng thành, mà càng cần mang đến cho trẻ nhỏ sự bầu bạn và niềm vui. Nhưng nói thật xem xong bộ phim khiến người ta cảm động này Lại chỉ có một vấn đề khiến tôi nín khóc mà mỉm cười Đó là sao lông mi của cô bé đáng yêu này Lại dài đến vậy